Vâng, xin chào tất cả các bác Và đến với video này, em muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tăng tích và là bộ hột tài xỉu độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em. Đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 lắp theo ý muốn, hoàn toàn không tăng tích. Đây là cái cách để giúp cho các bác khi đi chơi tại các đấu trường lớn, đi lắc tài xỉu, đi đánh tài xỉu bịp, các bác luôn luôn giành chiến thắng. Các bác nào mà đã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 như lúc đầu em nói bộ hột này hoàn toàn không tan tích vậy nên em sẽ bao tan tích cho các bác nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong đây đầu tiên là em à, sẽ thử nam châm thử nam châm cho các bác nam châm không hít em thử luôn cả nắp của em đĩa này các nhìn này 100 đúng không ạ đó đó các nhìn này giờ em dọi đèn cả ba hộp đó vừa rồi em đã thử nam châm và dọi đèn còn về phần à, thử nước muối thì à, do là bộ quán em cũng chưa chuẩn bị được bác nào mà muốn bác nào mà muốn test thử đầy đủ tan tích cả nước muối bác cứ lên cơ sở em hoặc là gọi video cho em em sẽ test đầy đủ cho các bác sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ hột này bộ hột này hoàn toàn không tang này vừa rồi em đã thử tang tích rồi nắp chén đĩa hoàn toàn là nắp chén đĩa chợ các bác nhá em cũng vừa vừa thử châm rồi về bộ hột này bình thường khi các bác lắp tỷ lệ đi đều hột đi đều tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao còn khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột này thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc được bộ hột đi theo ý muốn của mình vì đây là độc quyền của bên cơ sở sơn tài xỉu bên em bây giờ thì em sẽ test thử cái chén tài chén xỉu cho các bác là tỷ lệ đi đều 5 năm của cái bộ hột này để cho các bác thấy bây giờ đang là tài đúng không ạ xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ vừa nãy là đã lắc chén tài chén xỉu tỷ lệ đi đều 5 năm rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu theo như theo ý muốn cho các bác bây giờ đang ở xỉu em giữ xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này bây giờ đang xỉu này em lên tài cho các bác này lên tài này đó được chưa ạ em giữ luôn tài nhé các bác nhá một tài này hai tài này ba tài này chén này thì lại về bão ba chén tài lại về bão bão nhất đúng không ạ bão nhất là xuống xỉu rồi giờ em lại lên tài này các bác này